đại gia dương ông kia lâu nhở đại gia dương anh ông ấy được ông nhiều tiền không người này có bốn trời lên đấy đang đợi ông kia này đến à đi làm đi ra dạ. chơi bời gì đi làm đi chơi làm có gì tiền nó chơi thôi đúng rồi chưa đây đây đây đây thì con nhiều tiền dạ, đấy đấy hôm nay đến này đấy dạ, tuần nào cũng ăn bán hay là chơi đây em em đến đây chơi chơi mấy cái này mấy to mà chơi đây mấy to bỏ chơi đây máy nào giờ đưa máy nào đưa máy to to nhìn dễ là được thế là quản lý nào nhá trò nào chọn đi em cải mấy trò đấy đây ừ đấy to này công công công công đường tường à, nó cho công nhân nghỉ thế à? là sao mà nghỉ nghỉ gì mở tiếng nữa nha đóng mở tiếng nữa nha mở này ui giời bà đang nhảy bà đang nhảy nhá anh buồn cười dạo này bao lúc xuyên đi quét rác sao được xong rồi ra cái gì ra cái gì chắn hai trăm thôi Ê, ông mày này. bỏ bớt hai chục nó đi ra hai chục cái đấy đi không thể chấp nhận được lần này nữa đây ít nhất một trăm bảo đi làm đi về đi làm đi đấy đâu cả bạc không có tiền thì thôi mày cứ đánh làm gì đánh lẻ đi nó công nhân làm được mấy đồng nó không, có tiền 100 đấy nó toàn tiền 500 kìa công theo anh cơ chẵn này chẵn chẵn chẵn chẵn chẵn mà chẵn chẵn bán anh lại theo công nhân chết bán sạch mà chẵn đấy bán sạch mà chẵn nó có tiền đâu mà vào bát em có bán một triệu mà đắt năm trăm triệu bảy đắt đầu đắt còn đắt năm trăm rồi chẵn vẫn còn triệu bảy nữa à, triệu hai nữa triệu, rồi chẵn mục khách nhá thế thôi đây này mở đi thế bố mình được ăn chẵn rồi chẵn rồi thấy chưa ủa tiền em đâu về đây. rồi đây đây đây đây Xong nha mời nhỉ, cái này mời để cho để em cho cái này nó nó nhỏ xuống đấy à, cái em xả nó tối lại đấy rồi. rồi xong rồi đấy lẻ đi mọi người ơi lẻ đi triệu này bốn trăm tiếp tục đang cầu mà đánh gì đôi lên coi như thế còn nãy không được không ăn cầu. không được chắn ờ, lẻ xuống tí nữa nào thôi bằng đấy lẻ thôi. xuống thêm tí nữa nào đây chắn bán xanh mặt ui Bỏ giời ơi, ơi cái thẳng này đây Bỏ lên lẻ ra đây triệu rưỡi này cất cái tiền lẻ đi nào không biết phân biệt màu xanh nào màu đấy nắm tay có ấy anh đổi cho ít này có đủ nắm tay rồi nắm tay mấy đồng tiền lẻ hai bốn sáu tám mười một trăm anh một triệu này lấy tiền lẻ này nó làm gì có một triệu một trăm mới là thu về để khỏi đánh cắt ừ. anh đổi anh đổi đổi đổi cho nó ấy đi đổi nó một trăm đi nó cầm cái này lẻ đi nước cả má không phải rơi ra đó cất đi cất đi cất đi cất đi thôi đại gia tí nữa không chưa phân phát là vừa rồi một sạch bán chắn này mở đi đặt chặn đấy, bực lên rồi đấy bốn trăm à? đấy một triệu này một triệu triệu tư nữa một triệu bốn trăm rồi này cái ra cho cho cho em mở hay mở cho mở đi ai mở được tôi cái mở này ông nào có thứ gì cứ mở lẻ thấy chưa năm tiền đây cho em đây của ông này cờ bạc kêu cái tay khờ của em đâu ông triệu rưỡi nha dạ, con này mày cứ nhẵng hết cả lên anh cái con này cái gì thế là đánh trước lẻ mẹ này xong rồi đánh cứ bám cầu về đấy hai triệu về sáu trăm trăm mẹ đã ông tăng độ tăng độ đúng có mình đôi lẻ à? cái chỉ đánh cầu xong chưa xuống làng làng xuống xong chưa cái tiền kia sao tiền kia có đánh không sạch bắn này á thằng kia lại nói hết rồi ai xuống xuống nữa đi đấy thêm một con nhiều tiền rồi đến để vay đất nẻ không nộp tiền vào đấy sạch bán nẻ ạ bao nhiêu nẻ 2 triệu 1 triệu đây nẻ còn 2 triệu ngoài đĩa này mẫu này có dạ, cái nha hai triệu này. xong chưa đây 2 triệu ấy rồi mở đi này rồi rất triệu này mở đi mở đi rồi, mở nhá mở đi. đắt một triệu rồi à Mở đi. Lẻ còn một triệu năm trăm nữa. Lẻ còn 500. Đánh mở thôi nào. Để nó ăn luôn. Mở nhá. Mở đi mở mở mở mở. Thừa ông này chán. Rồi. Chán à? Sao mình đánh dấu quả ấy nhỉ? Ớt. 1 triệu. 600. 1 triệu em ơi. Đấy về 400. Đánh to thế. Của em đây à? Xong nha. To cũng không bằng thanh phi 32. Xong rồi tôi vào đấy chấm nhà đánh nhau ai đánh chấm đấy nhà đánh nhau cứ theo cầu chặn đánh phải chưa này này một triệu dạ một triệu công nhân thì có quả nắp vàng gớp nè một mét bây giờ sạch bán trắng nó chả đeo cái này đến cắm đéo ai cắm cho nó <laughs> chắn bán xanh mặt đắt xanh mặt à? chợ sắt đấy à hai mươi nghìn một mét là chợ sắt nhưng mà Châu nhìn trắng trẻo ngon dai. Là bao nhiêu? 600. Ngon ăn, em, ăn ngon đi đi mà theo nó. Em đang bảo chị đẹp ấy Thôi. Đã ăn dần Mày sao đủ tuổi ăn tao? Thôi lúc triệu anh triệu. Bao nhiêu nữa? Triệu nữa. Nó chỉ cần xì rượu mà. Thằng này đã cho em cũng không lấy. Bán đi cho mà. Lẻ lẻ thừa đại tí này. Lẻ thừa cho chị đẹp này. Ờ, anh bảo em mở cái dạ, gì? Chị lẻ thừa chị. Lẻ thừa chị này. Chị đánh cái gì? Tôi đánh phải vào à? 2 triệu. Đắt không? Này công nhân này nó thừa lại mày 1 triệu chắn rồi vâng. tận thừa một triệu thì làm béo có tiền tôi bắt cho 500 không bắt 500 này em bắt cả đâu cho nó bắt rồi nó bắt tiếng rồi cho về đi mẹ tinh tướng làm được bao có tinh tướng đâu mở đi cho mở kết thì đánh đi em mở cho chị mở đi thua tí về cho em thụt cái đợt ba này như kiểu cái cái chợ chặn rồi chặn rồi thấy chưa rồi mày đi về đi nhanh lên về được rồi tiền mà thôi về đi em này thì công nhân này sẵn là ôi em mất đây này mắm cho này thì vàng này trắng trẻo này mắm cho tụt quần ra về không được chơi Xong à. rồi thôi bây giờ đã xong đến sáng đi theo cái thằng này nó đen lắm rồi câu cái cho quay cái tám mi đấy mày ngồi xuống đi xem nào mỗi mình mày nho nho nho tiền chịu sao chứ xong chưa nào xuống giờ rồi một triệu này đây bao nhiêu một triệu chẵn đang đánh 3 triệu lẻ đang đánh 3 à, triệu chẵn đơn bán xanh mặt nóng gì đây công nhân bắt giờ hai anh cứ gọi nó là công nhân ba công tay luôn bắt đi Tôi thua nhiều chứ không dám đất mấy bao nhiêu triệu rưỡi à bốn bốn triệu rưỡi để đắt thì cho mở luôn mấy anh từ từ thôi triệu rưỡi này. nó không có tiền đâu mấy một triệu một triệu này mấy hai bán cả nhà luôn mở con nó liên kết thì đưa lại thôi thế thôi đánh thế thôi cho ông ấy đấy cho ông đánh đấy cho tôi mở cho mở mở đi tôi mở bên này đéo gì đâu chẳng ra rồi ô chẳng thì em ăn em ăn em ăn em ăn chết rồi xong rồi củ giữa nhá củ giữa nhá củ giữa của em đâu ơ đây chia ra tôi đây quay sang đây chậm đi Ô thằng này đánh sẵn anh phải đánh lẻ Thôi đánh lẻ Không theo ừ. <coughs> thằng công nhân được anh nhỉ Đỉnh cái ờ, Sợ lắm Thằng nhờ làm xuống nhờ Lẻ bán xanh mặt Đất xanh mặt Cái chẵn lẻ bán nó hết nhỉ Mấy giờ chẵn rồi Cái không theo nhà đen Là 1 triệu Cái ông kia tí nữa có vào không? Hay là ngủ ngoài thôi ai cắm cho em cái lắc rồi cắm cái lắc rồi bao nhiêu ký rồi nghi ký anh kệ ra đấy tin là được dạ. không cắm dạ. chỉ nhiều tiền nhất Đấy cắm mày 5 triệu Cắm người Chứ không cần Rồi ôi Này tí là đi ra mà kiểm tra mà Mỹ ký thì nhục lắm Mỹ ký đấy, có phải Mỹ ký không? Mắt chúng mày bắt gì đấy Nhìn thấy bảo người ta Mỹ ký Ống à, lắm Đấy 5 triệu ừ. Sau bắt nốt tiếng này rồi về đi về làm đi Đây Đây à Con triệu Con lại thừa không? Thừa nãy Này con triệu nữa Này con 2 triệu nữa Nốt công luôn nhà này bao nhiêu đặt dạ, 2 triệu này xong chưa cho em đánh nào à em theo lẻ nhỉ em theo lẻ rồi đấy mở rồi vâng, nhá. còn lẻ còn thừa không em mở nhá em mở chắn nhá. thừa lại này tật tay công nhân thừa lại chắn một triệu đáp đáp cho đó kìa rồi còn 400 trăm đi taxi về thôi cho đi về đây cho mở đi <laughs> mở, mở ờ, nhá cá mở nhá anh cứ bay cùng máu ờ, chặn rồi rồi à lại mẹ mất tiền rồi cảm ơn anh nhé sáu cầu nó dài ấy nhỉ đây đây đồng chí một thang lương này đấy rồi. Xong nha. Thế mày chơi tiếp không? Hay về? Chơi đi. Em còn chấm dây kìa. Cái này nó chắn. Chắn đi. Em còn chấm bỏ này ngu thật đấy. Thật. Chắn tiếp 2 triệu. Đây này, các cái quần này bị cách. Đang cái đầu à? mình không đánh, rốt. Dạ. Để yên cho người ta đánh nào. Quần cái quần là đánh đi. Không theo nhà đen kìa. Nhà người ta vừa đỏ đấy. Cái bán đi đánh tiếp. Chiều chiều chiều theo công nhân nhá. Vâng. bán sạch mặt. Này. Chả biết là theo phe mình hay theo phe công nhân nữa. 1 2 2 triệu này. Cứ mua nào cũng mua đấy. Mấy triệu đây? 2 triệu. 2 triệu này. tổng nhiều nữa là 8 triệu. Biết đâu được về sau anh em cùng nghề. <laughs> chết đói anh em cứ yên tâm bán này được ăn thất nghiệp thì làm công nhân thôi kết thì cứ bỏ ra công nhân nó đánh máu nhất làng sợ nhỉ ừ chẳng còn tiền cuối cùng nữa này thì còn cái gì để mất đâu cho ra ngoài đĩa chẳng còn tiền đâu con thì không có nhà người không đấy còn ai thừa nữa không còn chịu luôn điện thoại đi ông ơi luôn đi đấy sâu có đâu thôi thế thôi mẹ thừa lại cho bạn à lẻ lẻ thừa lại cho chị lẻ là chị đẹp thừa 500 chị ấu lẻ thừa chị một triệu này mừng tuổi chị chị ấy ấy đừng sợ lẻ thừa một triệu nó định làm gì em anh ạ sợ thế nó biếu ấy đó ăn đi mở đây, đây cho chị mở đấy cho mở 500 thôi 500 thành 1 triệu cầm đây mày bỏ à? tay mày ra xem nào thì mở kia đừng có mở nè thôi lẻ rồi cái tay thối bao nhiêu rồi hai cái thằng kia nó lại đớp rồi chết cả làng cái này triệu này của nó tắt sợ nhỉ cứ còn dành dành thôi quay đầu ăn được không à đây chụp lại cái dây chẳng lẽ để đéo chơi này vậy Thế ông cho làm công nhân đi Đánh chặn Đánh chặn 2 triệu này Tao là đánh lẻ 3 triệu Thế chị theo em à? 3 triệu luôn đi này Tao không thèm theo mày Đánh sang lẻ Tao bà kiểu kỵ kiểu thế Thua ấy Ơ ờ, hay nhá anh buồn cười thế Chẳng Đánh không nhờ làm không nhờ 5 triệu mẹ Tròn Đang xuống nào để con nói nào 3 4 Tranh đi Đấy 5 triệu rưỡi này Có có đuôi này Đấy em xin lại cái dây ấy Em à, triệu rưỡi đây thì chuộc luôn 500 cơ, 5 triệu 2 thôi mình. Rồi. Tỉnh dạ. máu nhờ, cầm một đống tiền bắt đầu máu đấy. Mua nào ra ra mua đấy nhớ tiền nhá. Đấy, mua em 3 ờ, triệu đấy. Đen. Đen một cái này. 3 triệu đấy. Dạ, đấy, quay cầu thì nó lại nhảy luôn. Lẻ bán sạch mặt. Công nhân không kìa. Sạch bán này ạ. Đánh chết rồi. Mấy triệu ơi? 5 triệu. Chị đánh kia xuống nữa em đắt nốt rồi. À? Mà sao lại dư tiền rách kia nhỉ? đánh chẵn rồi 5 triệu rồi chị, chị đánh chẵn rồi chị chẵn à chị chẵn rồi thôi đâu tao đánh lẻ mà cái thằng ờ, ờ, ờ. à, này đánh chẵn này cho chị đấy tao đánh lẻ con gì không cho chị xuống nữa đi vâng. kìa thừa ra ngoài để đỡ quên tiền mấy triệu ba triệu xuống thêm tí nữa hai triệu đây xuống thêm ừ. triệu nữa này là ba triệu chị xuống đi nữa chị em chị xuống còn 5 triệu đi 5 triệu ừ. chị đẹp này xuống chị làm một phát một đấy chị ơi đây, đây cho anh gửi thêm liệu nó là há đi xuống này cứ to mồm thôi cái anh để em đánh đi thừa ra năm triệu năm triệu này. có đủ không không vứt hết xuống trăm rồi tôi bắt luôn cái đớp hết bắt trong này này bắt bỏ riêng đây mua riêng không để đây này chỗ này phần về chẵn mình ăn về lẻ về lẻ nhà kia ăn đúng không về chẵn mình ăn chỗ này bao nhiêu em này năm năm triệu nhé một hai ba à, 6 triệu năm sáu có đúng không đã kiểm rồi một hai ba bốn năm sáu đây Bốp rồi nha. Để chắn ông vỡ tắt được cái món này này. Em uh, chẵn thừa em tí nữa. Ừ, chẵn thừa 2 triệu. À? Bao, để đấy. Chẵn thừa 2 triệu. Thôi vào nốt cho nó đi kìa. Ông nào đáp đáp nào. Đây. Tắt tay con này là đánh 5 6 triệu đấy. Cho em mà Tay thối đây. Lẻ đi con ơi. Thối đây này. Con này. Ấy. Ngoài đây. Buồn thật. Trời ơi. Cái vừa nãy bảo theo sẵn thì không có đứa nào theo bây giờ chửi cái gì Ai tự nhiên quay vòng làm gì Mày đừng động tay vào nữa đi Anh hai đánh bốn luôn. Một Hai Ba Rồi Cái xong đi Một thôi Hai thì bốn luôn. Tam Hai bốn đúng rồi đấy Một không thì hai triệu thêm một triệu nữa gửi thêm triệu thằng này nó đắt về à đúng rồi không anh đưa hai triệu đi đưa con triệu rồi ô thế chết mẹ rồi các anh ơi em hết tiền rồi em bảo là mình xong rồi kìa đây cầu truyền em truyền đánh truyền 5 triệu trắng hết rồi đứng lên luôn sọc lọ đây à sóc đĩa đây sách tiếp về vậy đánh 2 triệu đó hết mẹ tiền rồi chị đánh lẻ giống em à chị đánh lẻ giống em mà thua rồi đen rồi tao đánh như nào là việc của tao chị đánh ngược đi lẻ bao nhiêu đây sạch bàn chẵn đấy chẵn xuống nữa thoải mái đi cho người ta đắp 3 triệu này lẻ xuống tí nữa đi cho cái ờ, xuống luôn đấy. ít tiền này về 4 triệu này Cho trời nữa mấy triệu đấy 5 triệu này 5 triệu thôi nha hết rồi Bên kia là 5 năm 10 15 triệu, bên kia 15 triệu. 4. Bên kia mấy triệu? 15 này mấy triệu em ơi? 5 triệu, 4 triệu nhé. Rồi thêm triệu nữa đi cho tròn đi. Cầm một cục tiền mà ra ít. 3 này, 4. Chị khinh em công nhân rồi. Ô thì tao vẫn khinh em một cái này. Sạch bán chẵn. Đắt sạch bán chẵn này. 15 triệu. Ok, mở. Còn ai thừa ờ, thiếu gì nữa không? Chẳng còn bao tiền nữa. Cắm xuống à? hết đi. 1 2 3 lãi nào năm sáu đánh số mặt trận đi em đủ hôm nay em này ba triệu nữa ở đây không mấy mồm được đâu đấy em không lắc mà lắc thì lắc thì em cứ đếm tiền đi đến lúc nhiều quá không mồm được đâu con mới rất lẻ 8 triệu này 18 triệu này 18 với 5 là 23 triệu thoải mái cọc tiền đấy thoải mái sạch mặt chẵn này đủ không em mở cái này không ờ, mở đi cũng được tôi chỉ mở đi thế còn 100 nghìn nào tránh ra nhá lần này mẹ nó phải đi ăn nước đây này lẻ rồi không ít vẫn ăn em vẫn ăn rồi giời em vẫn ăn chị mình chia nhở chia vừa nãy rồi đấy rồi rồi rồi rồi chia tôi đó cái ông nào làm cái làm làm có dạ. tiền đâu đánh để đánh hết mẹ rồi hết mẹ tiền rồi à thôi về nó cơm đấy rồi thực chất ờ, trận đánh vừa rồi chỉ là mô phỏng thôi và để cái mô phỏng là nói cho anh em biết là tất cả các game ở trên điện thoại như là bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa nó tải ở trên xét và lay về thì chúng tôi đều hack được hết thì là, là để mà chứng minh đi thực tế thì tôi sẽ test thử cho anh anh em một vài bản game ví dụ như bản game các bạn à, chơi à, vừa xem đây chẳng hạn này đang vừa xem cái có một cái bản tôi ban đầu tôi định chơi vào này tôi test cho các bạn xem này đây bây giờ đặt vào sóc luôn này đấy tiếng này có thể là lẻ này mở ra này lẻ đúng chưa tiếp tục này bản vina đúng chưa sóc này mở này vẫn là lẻ này tiếp này tiếng này chặn đi sấp đôi tiếp này tiếp tục là chặn này ví dụ như bây giờ mình biết nó là về chặn rồi mình có thể chuyển sang lẻ hoặc là biết nó về lẻ rồi mình có thể chuyển sang chặn thì tôi sẽ test thử các bạn xem tiếng này lẻ này mình có thể chuyển về chặn này cho nó khiển nó về chẵn này đấy là số đôi đấy là một bản còn tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn thêm một vài bản nữa để các bạn xem ví dụ bản này chẳng hạn đi sóc đĩa 2019 này chẳng hạn thì là tôi muốn nói khẳng định với các bạn tất cả các trò hack uh, game offline ở trên uh, CS và này các bạn tải về để quay lại chơi với nhau ấy thì chúng tôi đều hack được hết đây này ví dụ như trò này, này. chẵn 100% luôn này chẵn thử cả người này sắp đôi này tiếp theo này lẻ này tin nhau không phải mở 100% là lẻ này đấy tiếp theo này ví dụ ván này mình biết nó về chẵn rồi này mình khiển nó sang lẻ này đấy ba trắng chưa ra ba trắng chưa về sấp đôi nhưng mà ra ba trắng rồi sấp đôi vẫn chưa về mở này vẫn là ba trắng đấy tiếp theo này chưa ra ba trắng chưa về sấp đôi nhưng mà ván này vẫn là là là là, là lẻ thấy chưa lẻ này lẻ thừa cả người luôn đấy khi nó ra lẻ rồi mình biết bán sau nó là về sấp đôi rồi hay là về lẻ rồi ví dụ ván này là biết nó về lẻ rồi mình đã khiển nó về chặn đi đấy tứ tử thì tôi làm clip đánh vừa rồi ấy thì không phải là clip đánh thực sự nhưng mà clip đấy là để mô phỏng và để muốn nói cho anh em biết tất cả các game ở trên điện thoại chúng tôi đều hack được và tốt nhất là anh em khi đi chơi thì tốt nhất là đừng có đừng có chơi cờ bạc gì cả bởi vì là ngay cái bản thân rất nhiều anh em nghĩ là chơi cờ bạc ở trên ở ví dụ chơi sóc đĩa hay chơi bài thì người ta có thể luồn đồ vào người ta bịp thế nhưng mà nghĩ là chơi trên điện thoại thì không có đồ gì bịp cả nhưng bản thân các bạn chơi thứ nhất là các bạn nếu tải bản hack về thì có thể hack được ví dụ bạn các bạn chơi tải bình thường ở trên chat về đây về thì chúng tôi đã có công thức đánh chuẩn 100% cho các bạn cho nên là anh em đừng nghĩ là cái trò chơi này không hack được nhé còn mọi vấn đề thắc mắc cần tư vấn về các bản hack ở trên điện thoại chúng tôi hack rất nhiều bản tất cả các bản ở trên điện thoại luôn các bạn tải trên sát vào đây về bản nào tôi quách được đây tôi tải một đống trò chơi về này từ bầu cua này sóc đĩa này đấy sóc đĩa 3D sóc đĩa 2018 sóc đĩa 2017 sóc đĩa 2019 bầu cua 2019 chúng tôi đều hack được hết nhá anh em có cần gì thì cứ liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình nhé